Chiu Bay lên nóc nhà luôn Đó Ghê chưa ghê chưa Để kể bộ đồ đã đã Ok, rồi ok bạn ơi Hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại làm thêm một video Minecraft mới cho bạn xem ở đây Và hiện tại á, là mình đang chơi ở trong server HeroMC.net các bạn ơi Mấy bạn đừng quên là hãy vào trong server này để chơi game cùng với những youtuber của Hero Team nha Đó, thì mình nói thật các bạn luôn á Dạo gần đây Hero Team bọn mình rất là hay vào trong server để chơi Bedwars nè Chơi ai là kẻ giết người nè, đó, có nhiều người chơi lắm Nhiều youtuber giờ để chơi lắm cho nên các bạn nào mà là fan của Hero Team á Mà muốn gọi là chơi game cùng với Hero Team á thì các bạn cũng đừng quên là hãy vào trong đây để gọi là chơi cùng với bọn mình nha đó bọn mình lúc nào cũng online trong đây hết á ok và hôm nay chúng ta sẽ làm gì nào anh em ơi Mấy bạn biết không Hồi nãy á, mình để ý mình thấy anh Siro hình như là vào trong gọi là bet World chơi sao bạn ơi Trong bet World hiện tại bây giờ là có anh Siro đang chơi bet World nè cho nên mình mới vừa nghĩ ra một cái ý này là mình sẽ vào trong gọi là game bad world để mình cho anh siro các bạn ơi nghe hấp dẫn không đó từ trước giờ mình cho anh tàn gọi là cho anh mr dịch nè cho anh timmy cho anh sammy nè chứ chưa bao giờ cho anh rô cả hôm nay mình sẽ làm một video gọi là cho anh rô nha các bạn <laughs> ok one hour later Ok các bạn ơi, thì hôm nay mình có mời đến một anh youtuber vào đây chơi chung mình Đó chính là anh Siro các bạn ạ à. Thì hôm nay mình sẽ mời anh Siro à, vào trong đây chơi bách của mình nè à. Rồi ok rồi, rồi đâu anh ơi vô nha à, phòng à, phòng một đi anh phòng phòng phòng phòng một đi mình vào phòng một đi ok vào phòng một nè đấy các bạn ơi bạn coi nè đây đây chính là anh siro nữa bạn đó anh siro chúng ta đây thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau và hôm nay chơi game nha anh em à, khoan rồi tắt mic đã ok bạn ơi và bây giờ anh rô đã vào trong cái bẫy của mình rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cho anh rô nha các bạn tắt mic gì vậy wow, em tắt mic em nói chuyện với mấy bạn fan tí không gì đâu anh ok ok các bạn ơi yeah. <laughs> chuẩn bị chon thôi các bạn ơi mấy bạn cứ yên tâm nha cái khúc nào á mình mình nói chuyện á thì anh rô không nghe được đâu mình bật mic lên thì anh rô mới nghe được đó ok vào nào ok mình đang ở bên đội màu cam mấy bạn ơi còn rô đang đang đội nào ta à, rô đang bên đội màu xanh lá cây đâu rồi đội màu xanh lá cây để xem coi màu xanh lá cây là bên nào ta bên kia à ủa không phải bên đây là màu tím à màu xanh lá cây trước mặt mình nè bạn ok ok rồi rồi rồi được rồi được rồi Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là tròn rô nha anh em Tròn <laughs> rô thế nào anh em ơi Để mình chỉnh game móc một nha Game móc một nè Đó Bây giờ mình có thể bay được nè anh em Đó bay lên bay xuống luôn Mình có thể gọi là lấy được đồ luôn nè thấy không Đó Quá trời đồ luôn à, à, à. Ok rồi Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là tròn rô nha anh em Let's go Ok, bây giờ mình sẽ lặn xuống dưới đây nè anh em Sau đó mình sẽ bay qua nhà rô nha à, Bay qua nhà rô, bay qua nhà rô nè tia màu xanh mấy bạn ơi đây, đây, đây, bên đây là nhà nhà của rô nè khoan khoan khoan mình phải uống thuốc tàn hình vô đã mình sẽ dùng một cái lệnh nha anh em mình sẽ dùng một cái lệnh là lệnh tàn hình nha rồi ok các bạn ơi mình đã tàn hình rồi đó bạn nhưng mà mấy mấy mấy mấy bạn vẫn có thể thấy được mình nhưng thật ra mình đã tàn hình rồi đó bạn không tin đúng không mình sẽ đi xuống dưới bên nhà anh rô mình cho bạn xem nè đây đây ông rô đâu ta à, đây ông rô đây đây mình đứng trước mặt ổng cho bạn xem nè ổng sẽ không thấy mình đâu bởi vì mình đã tàn hình rồi anh em ơi đó thì cái lệnh tàn hình này á thì chỉ có một mình mình thấy được mình thôi đó chứ ông rô không hề thấy được mình Ê, <laughs> ôi ông rô ông đang đặt lóc cho bạn ông đâu nhỉ ôi ông kia ông kia ok mình sẽ đặt bị lóc <laughs> à, gì anh gì anh gì anh bị lỗi mày ơi tao đặt hai lóc nó bị bể nè đậu xanh à chắc là lâu lâu bị lắc đó mà không gì đâu anh nó bị lắc thôi à ok bạn ơi rồi <laughs> ông rô ông vẫn không biết mình cho đọc á ok đây đây đây ông ông ông, ông, đang chạy qua nè ông bây giờ nhảy qua cái mình sẽ đặt lóc liền Ê, trời. không kịp rồi các bạn ơi ông này ông nhanh quá đúng là bờ rồ bắt cua có hero team có khác nhảy nhanh ghê các bạn nhảy một phát một qua luôn ok từ để mình qua mình cho nóng ok rô đang đi qua đây lấy kim cương các bạn ơi à đúng rồi mình có trò này cho vui hơn nè anh em Mình sẽ lấy à, cho mình gọi là thật là nhiều kim cương luôn Ok bây giờ mình sẽ lấy cho mình là quá trời kim cương luôn anh em Mình cho rô nha Ok rồi Ok rồi rồi rồi rồi chạy về nhà rồi bạn ơi Ok rồi bây giờ mình sẽ thả kim cương ở trong nhà của rô nha Thả kim cương nè Ở, ờ, Thả kim cương quá trời trong nhà ổng luôn Không biết không biết ổng có nhìn thấy không ta Rồi sao lưng kìa rô lụm đi rô ơi rồi rồi Trời ổng ổng không thấy các bạn ơi Trời ơi trời Thôi ờ, lụm đi lụm đi hả gì anh hình như em lỗi thì em ơi kim cương quá trời nè kim cương quá trời hả quách ủa em qua em lượm thấy ít lắm mà đâu có nhiều đâu ôi chết rồi rô đang bị tấn công mày ơi ồ mày quay quay quá ông ông ông có được đồ rồi phong ơi sao anh sao anh trời tao kêu mày trả lời cái tao biết mày tự nhiên anh anh anh có hai stack kim cương ở nhà anh nè hai stack kim cương quá sao nhiều quá vậy ui em không biết gì luôn á trời ơi lạo cái gì lạo cái gì lạo cái gì <laughs> <laughs> mấy bạn ơi rô rô kiểu sao ta từ trước giờ rô rô cứ tưởng rằng chúng ta chỉ luôn luôn sinh tồn trong đây nhưng rô không hề biết rằng mình có thể chỉnh được sáng tạo trong bed của bạn ạ à. à rô đen gọi là rất là gọi là tha thiết gọi là lắp nhà á bạn ạ à. bây giờ mình sẽ cho ổng bằng cách nào nữa đây ta uhm, cho anh bằng cách nào nữa nha à đúng rồi bây giờ mình sẽ đặt thật là nhiều iron man trong nhà ổng cho mấy con iron man quýnh chết ổng luôn hợp lý hợp lý à, ok ok rồi để mình bay vô nhà ổng nè mình lẫm sắt với vàng của ổng nè sau đó mình sẽ chế sắt ra thật là nhiều luôn mình sẽ lấy thật là nhiều sắt luôn mày ơi Lấy thật nhiều sắt Ok Mình sẽ lít vào con dân làng Sau đó mình sẽ mua cho mình một con ờ, golem mấy bạn ạ à. Đó một con golem À không Mua hai con luôn đi cho nó nhiều hai con golem luôn Sau đó mình sẽ lấy cho mình thêm ờ, hắc điện thạch nè Ok mình chờ ổng đi vô nhà đi Mình sẽ lắp cái nhà ổng lại nha uhm. Bây giờ ổng đang đi lấy kim cương hay gì á bạn ơi Ui ui ui ui ôi trời Ổng nhảy ra ngoài được bạn ơi chỗ ổng này ghê thiệt Ok ok Trời ơi, ông giết luôn con golem của mình rồi. Rồi, rồi xong, rồi xong. Rồi xong, rồi xong ông giết luôn con này luôn quá. Ui, trời ơi bạn ơi, ông Rô này ổng không phải dạng vừa các bạn ơi. Ổng biết chơi bắt quơ nha, ổng biết bắt cua nha. Ông này hơi bị ghê đấy. Cho ổng ờ, cho ổng hơi bị khó bạn ơi. Ok, không sao cả. Ôi ông đang đập ờ, ông đang đập ra kìa. Ok, từ từ, hình như là có ông nào đang đang qua nhà anh Rô. Chơi ăn gian hả em? Đi về, đi về, đi về liền ok, bây giờ mình sẽ gọi là lấy TNT nè ừ. <laughs> Mình sẽ đặt vô, vô, vô trong nhà của Rô nha Ok, mình sẽ canh lúc mà ổng đang à, làm gì đó mình sẽ đặt ra Ui, ông Rô giật mình bạn ơi Ok, lấy nhiều nhiều đó bạn, lấy nhiều nhiều đó Đặt xuống quanh đây luôn Hả, hả gì Rô, gì Rô, anh kêu em hoài vậy, cái chuyện gì vậy game game game lỗi đâu em thấy game bình thường mà em chơi game thấy bình thường mà có bị lỗi đâu game lỗi ơi lỗi hả trời trời trời sao bị lỗi vậy ta <laughs> mấy bạn ơi ông rô ông vẫn không biết chuyện gì xảy ra hết từ nãy giờ bên nhà anh rô bị phá quá trời luôn mà ông không cũng không biết chuyện gì xảy ra thôi bây giờ là mình sẽ cho ổng một cú chí mạng luôn nè mình sẽ cho ổng một cú chí mạng luôn nha mình sẽ gọi là lấy uh, gì ta à, ha gì ta à, ờ, hắc điện thạch nè đó rồi sau đó lấy thêm một cái uh, xô dung nham nữa rồi ta xô dung nham nè Ờ, ok Rồi, mình sẽ đi vào nhà ổng Ôi, ổng, ổng đi ra ngoài rồi, đi ra ngoài rồi Từ từ Bây giờ mình phải mình phải cho ổng vào nhà mới được Đi xuống, đi xuống, đi vào nhà đi Ê, vậy mà ổng cũng lên được, phải rồi Đi xuống, ok rồi, ổng, ổng đi xuống rồi bạn ơi okay. Lắp, lắp, lắp, lắp lại, lắp lại, lắp lại nhanh, lắp lại nhanh, lắp lại nhanh Game lỗi rồi Game lỗi đâu, lỗi em chơi bình thường mà Ok, đổ vô nhà vậy nhà ổng Đô ơi, có, có chuyện gì vậy đâu có chuyện gì vậy đâu Ờ biết tự nhiên là ba đồ thứ nó xuất hiện nhận bất trời luôn em <laughs> Em đâu biết gì đâu rồi Rồi của mình thịt tỉnh mà chơi game nha Trời ơi trời trời trời chết rồi Chết rồi chết rồi chết rồi Trời ơi vậy mà ông cũng ra ngoài được nữa Thôi cài ổng cho ổng chết cháy luôn mày ơi Ok rồi mình sẽ đi theo mình chăm lava cho ổng chết luôn Chăm nè chăm nè chăm nè ờ. <laughs> Ông Rô ông, ông Rô ông đang không biết chuyện gì xảy ra hết các bạn ơi ok bạn ơi bây giờ là mình sẽ gọi là phá luôn cái giường của ổng luôn nha đó ờ, phá luôn giường của ổng luôn chẳng sợ ok đập ra nè phá luôn cái giường ổng luôn bây giờ mình sẽ giết ổng luôn nha giết luôn chưa sống làm gì lắp hết lava trong nhà ổng luôn rồi chết rồi kỳ này đôi chết chắc rồi chết chắc rồi đôi chết chắc rồi xong chết rồi chết rồi lắp lava lắp lava nè lắp lava nè rồi xong rồi chết chắc các bạn ơi rồi chết chắc rồi lắp lava nè lắp lava nè rồi xong chết chết queo luôn à, ok để để để mình bật mic lên để mình bật mic lên ờ rồi xanh chết vậy rồi em lỗi rồi tom ơi em lỗi rồi hả à, nhà anh sao ủa sao anh xanh chết rồi kỳ vậy tự nhiên em em thấy anh đánh hay lắm mà xanh chết rồi kỳ vậy mày nhìn cái nhà anh kìa nó ba không kìa mày đâu rồi <laughs>